Ya. Tak nampak nang lagi sekarang. Dia mahu ya, ya nampaknya. Ya, sya sya sya gawat. Ha. Sya gawat dengan ya aku ini salon tu. Ya, nampak. Alah, sini nak dia. Hmm. Ha, ya, sangi pet tambung ya. Hmm. <laughs> Cepat ni. Ha. Ye ki ke sama sangat ni nak. Ah, tak gemi ya ya, biasa tak. Mana aku sih songlong. là gì nữa ba cha khổ khổ là mà vậy gì nó nấp tiền nó mà nên mới dừng dừng ừ, rồi là gì nữa tương rồi à. năm bạn chị nữa tha được dạng gì á năm bạn chị nữa nó mục răng nhảy nó một ừ bạn anh đi nữa thân là răng âm ôi à tha ý à thổ bật thổ bật ý khẳng thổ bật ý cả Nhông tha mà yon cái mày ết gì à em mới ôn cái mấy từ còn được thong màu là chắc rồi nó à vậy đi Ý nãy Ala ila. Ya cha ko na ne de gon nam nam man ni. Tiga Thọ pan pan. Thọ bát giang với Nó mục cái giang với anh là hala đặc Tha là hà lạ hala À ta ấy hà lạ nè hala này ya ai hala đúng mà lạ hala ai udin sa ma mi yo စားလေးထ อ๋อ ระวังค่ะเดี๋ยวเสือตึงลำบากเนี่ยอะไรบึงพักคลินนะพักคลินนะชื่ออะไรบึงไงท่านดาทายะล่ะท่านฮาละฮาละเยสละเยละเยก็ดังนั้นท่านมาดีอันเพื่อท่านลงดูดีทีนะท่านนะอาทาอิมาอย่านะห้างก็ถ่าไว้นะโอ้ ลาชา ลาชาวิจังเบสระจังไรไอ้ทิ้งเบสระ na la cha za nga e tu de bela som bila ธนโครกุขายธนโครกุขายเอ้คู่กับที่สุสุจะที่โครลาขายเอ้นี่ since à, lộn à. mình dùng ngoài đầu thịt đông đúng Rồi là đúng mình dùng ngoài mình dùng ngoài anh nhìn ăn lại giọt lại Sumina! Sumina! Sumina! Ay, ay, ay!